chào tất cả các bạn đã đến với channel của Cuyon Và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình là Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với gọi là một video Free Fire nữa của mình Yes và trước khi biết video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của tôi một nút like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên lắp cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha các bạn ơi Và các bạn cũng đừng quên theo dõi những trang mạng xã hội khác của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình luôn nha Ok mọi người ơi thì ngày hôm nay mình với lại là gọi là Siro sẽ cùng nhau tham gia một cái thử thách cực kỳ là gắt cắt luôn mọi người à mọi người có biết thử thách gì đó à, nhầm mọi người có biết thử thách này là gì hay không thì um, nếu mọi người không biết thử thách này là gì thì các bạn hãy đọc tiêu đề đi nhé ok thì à, nhưng mà các bạn cũng đã đọc tiêu đề thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái thử thách uh, cực kỳ mới nhưng cũng cực kỳ quen thuộc luôn đó chính là thử thách solo ăn mì cay <laughs> à bro cũng muốn nói gì không? hả bro cũng muốn nói gì không đang móc lỗ tai chờ xíu đi ừ, thì... trời ơi tao nhường mất cho mày mà đi các bạn ơi ok mọi người ơi thì ngày hôm nay á mình với lại gọi là siro quyết định là sẽ cùng nhau gọi là thực hiện lại cái thử thách đó chính là solo ăn mì cây nếu mà hồi xưa anh em nào mà không biết á là ở bên mini world á là tôi với lại grow đã từng chơi cái trò này rồi và hôm nay đây các bạn có thể thấy đây chính là gọi là ly mì cây của mình và grow nè đó các bạn thấy không nó đỏ chát luôn nè và hôm nay á mình với grow sẽ solo coi là nếu mà ai là người thua thì người đó sẽ phải ăn mì cây nha à, dù mình biết mình bắn hơi gà nhưng mà thôi không sao các bạn à mình bữa giờ cũng gọi là luyện tập hơi bị kinh đấy nhá nên là siro rồi xong luôn giờ bây giờ cai muốn solo súng lục hay là súng trường ừ, súng trường đi nghe súng trường ok <laughs> luôn cai súng trường nhá súng trường thì thấy hơi nhanh á nhưng mà thôi không sao anh em mình chơi đi chơi nhá Ờ, này vào chơi nha. luôn. Ok và trước khi mà chơi ấy, thì nếu anh em nào mà muốn quay kim cương giá rẻ thì anh em đừng quên vào ngay gọi là shop Hero Team. À nó không không nó không có chỉ shop nha mà cái website của tớ tên là hero heroteamfreefire.vn nha anh em. <laughs> Bây giờ thì à, let's go. Thằng công nghiệp này. Ờ thôi kệ không đi mọi người Vô ra nào, let's go Vô, vô, vô, vô, vô, vô Vô, thằng nằm cái chân chơi ok ok người ta người người ta gọi là nhập gia thì tùy tục nên là ở đây sẽ là không giới hạn đạn và không giới hạn bơm keo nha cay ui không giới hạn bơm keo luôn à được luôn anh ơi dù à, mình đặt bơm keo hơi ngu các bạn ạ à, nhưng mà thôi hôm sau mình sẽ cố gắng rồi cay đâu rồi từ từ anh ừ, từ... nó đã ra đâu mà anh cứ gấp gáp bây giờ rồi rồi ok hai con quái vật đã sống tròn rồi bây giờ cay với cô ai sẽ làm người thắng đây ôi mà quên này video của cay mà nhờ quên <laughs> thôi anh cứ chơi và thật vào nhá đừng có nhường em nhá, nhá. mình biết rồi hay nhường mình lắm ok cay luôn okay. xong xíu hồi cay sẽ xin mình nhường đó đầu ra ôi rồi rồi ôi rồi tại trái cha quên tắt Unity <laughs> Trời ơi, Grow ơi, Grow ơi mình thấy rồi nha các bạn ơi à, nếu mà anh em nào mà đang coi video này của mình mà anh em mà có ờ, mù mắt á, thì ờ, mình xin lỗi mọi người nha nhưng mà nói chung là vẫn đang gọi là trong ờ, giai đoạn gọi là rèn luyện các bạn hiểu không chưa bắn rồ được đâu mày có muốn chơi khiên không hả chơi khiên à có chứ chơi khiên mà mình cứ chơi hết gọi là kỹ năng luôn đi anh mình mình cứ chơi hết kỹ năng gọi là trong game luôn đi ok anh chơi. ok luôn anh chơi. oh! sọt luôn <laughs> ây à đau bụng quá kìa yeah. đi đau bụng quá kìa <laughs> bụng quá Grom hết sọt luôn các bạn ạ à. trời kinh à em, em em em biết trong ngôn của anh là gì không dạ. người ta one shot là một viên ngay đầu còn anh one shot là chục viên mới ngay đầu rồi em sao Gro miễn sao mà Gro vẫn one shot được là được rồi nói thiệt với anh em luôn nha tới giờ tôi gọi là vẫn chưa gọi là rèn luyện được cái gọi là cái kỹ năng hết shot các bạn à mình gọi là vẫn gọi là đang gọi là trong giai đoạn bắn cho cứng tay xíu anh em tại vì tôi đã lên huyền thoại đâu tôi vẫn đang bạch kim thôi trong gọi là tự chiến của tôi thì tôi vẫn đang bạch kim thôi anh em à cho nên đó là mình phải gọi là còn cố gắng nhiều lắm còn anh em nào mà thích chửi thì anh em cứ chửi thật ra biết cách mau pro là gì không cay dạ. chơi sinh tồn ờ à, đúng rồi ủa sao có một bông keo vậy ơ chết cha giới hàng bông keo rồi mày ơi rồi đầu ê Đầu quá rồi á Đầu quá Đầu quá rồi Đầu quá Đầu quá đi à da lỗi Trời lỗi phím rồi à da lỗi phím Đậu xanh cái free fire này của mình lâu lâu bị lỗi phím á các bạn à Rồi bị lỗi phím rồi từ từ rồi Thật ra Thật ra tao cũng vậy mà Ủa vậy hả Ừ Ủa sao mày không mua súng trường ấy Tiền mày cầm cái lục gì vậy Đâu có đủ tiền đâu anh rồi xong luôn lại bôi nhà nghèo rồi Mình là bôi nhà nghèo Thế thì tao sẽ chờ mày ngoài mít cây nhá Tao sẽ chờ mày ngoài mít nhá được luôn anh ơi Đấy cho phép đây cai luôn cầm lục luôn mình vừa mới đi Hà Nội về để mình quay MV các bạn à Và bây giờ mình đang chơi nó nó bị cứng phải nồi thề luôn ấy Thề mình đang chơi cứng tay phải nồi luôn ấy Ôi ôi ôi Ôi trời ơi Ồ. Ôi cay mua DSS à, ai tính ra là cái tiền mà cay đi mua DSS, cay đủ mua cái MB5 á. Ở đâu? MB5 ngàn ba tiền mà anh. Ngàn ba tiền hả? Ừ, còn bây giờ mới mua MB5 nè anh trai. Ok, ủa cái bom keo của em có giới có giới hạn không? Sao anh cầm bom keo anh đặt con cái hết mẹ ơi. Kỳ vậy. Đâu đặt rồi. Vị trí vị trí không hợp lệ đậu xanh mình quên các bạn à. Vị trí không hợp lệ mà tôi lỡ đặt bom keo từ từ đây để em test cho. Đó, các bạn thấy pha hồi nãy chưa? Pha nãy Gro nhường em đúng không? Trời ơi không ba nãy chết thiệt chết thiệt không chết thiệt không <laughs> chết thiệt chết thiệt ơi bơm keo cai bờ gồ mà anh em cai bờ gồ rồi bơm keo với, à, ờ, bơm keo ờ, giới hạn rồi Ôi ơi, vậy là hồi nãy hình như quên chỉnh hay vậy? Thôi, em sao được rồi Ok đâu rồi? Anh đâu, anh, anh đâu, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Quê Mày sao rồi? Bây giờ thấy mày đi ngang qua xong Đi ngang là ngang qua đâu? Trời ơi Rô đầu ta mấy bạn Rô đầu mọi người Ô mày đâu rồi Ủa anh đâu Hình như là anh em mình đang móc nhau nhưng mà không thấy nhau đúng không Ờ hình như vậy á Hình như là anh móc qua bên đường kia Em móc qua đường bên kia á Hồi ờ, nãy thấy mày đi qua bên cánh phải đúng không Ờ ờ đúng rồi như nãy em đi qua bên cánh phải mà Cái cái cái cái cái. Tao thấy mày tao thấy mày Đâu rồi Ờ mày bây giờ mày lại đi qua cánh trái Ờ đúng rồi giờ đi qua cánh trái nè Anh đang đâu đó à, rồi ok giờ anh em mình thấy nhau rồi đó anh em mình thấy nhau rồi đó rồi à. à trời ơi mình đặt cái khiên sớm quá trời ơi <laughs> không có khiên để đỡ xin <laughs> cái viên đạn cái á ừ, à, mà quên ơi. Trần mới xóa đạn không ta mình ẩu quá mọi người à mình mình mình mình sử dụng cái ờ, cái khiên sớm quá cho nên là lúc đó là công mình không có khiên mình bật lên <coughs> quả đó cây cà đại lao á ờ lao thật bây giờ cao có muốn uh, chơi không cần khiên không không anh cứ chơi Đặt... thôi cứ chơi bình <laughs> thường thôi ôi mình à, sao dám ta đeo khẩu trang ngược quá ba à không đúng rồi mình mình mình đã bảo là mình chơi công bằng mà đúng không ok em luôn thế công bằng nhá để cho cha bây giờ ừ. game này mà mình có thua thì mình cũng phải chịu các bạn à bởi vì đã gọi là solo rồi ok rồi đó Bọn nay vừa hay hay nó đây mà nhỉ? Đi được rồi. Mày tao biết nhanh vậy? Tôi biết không? Bây giờ thấy mày đeo cánh phải xong mà. À thanh thanh thanh thanh hó ai? <laughs> Cái gì? À. Em có làm gì đâu. Rồi. Mày cầm súng gì nhá? quát sạt thế. À, em giờ anh cầm MP5 thôi. Cầm MP5 thôi mà. Ờ, đấy, đấy, đấy, đấy, tôi biết mà. Ôi sao thấy hai cái chấm này vậy? À, cây trên nhà, thế thì cây phải chạy vào rồi. bao vào tới đít này cay ơi Chạy vào đi cay ơi bao tới đít rồi Được rồi anh ấy chơi luôn đây này rồi đi cây ơi, mau tới đích này kìa <laughs> Ngu vãi nè, trời ơi là trời À, quả, quả, đó là phạm luật á em quả đó mà trong solo bình thường là phạm luật á tại vì chơi solo là không được ke đúng đúng đúng đúng đúng hôm bữa rồi mới nói với mình cái luật này rồi anh em à quên quên quên quên solo không được ke <laughs> nhưng mà vẫn thua nhưng mà vẫn thua <laughs> cay à cay chơi có kèo nhảy từ trên xuống hết cái đó là mình đã hết sự lựa chọn rồi các bạn hiểu không mình đã hết sự lựa chọn mình mới mới làm như vậy thôi các bạn ạ à. <laughs> cai lên với nhà là cay sai rồi ờ rồi chào rồi nha hello cai ai ai ai ai ai là là là là bắn trước à thì bắn rồi mình thích thì mình bắn thế nào Tôi phải đang gọi là căng con mắt ra mọi người à Ui ôi hay cay ơi Ôi MB40 luôn là mảng xà luôn là căng hết Thế mà lại không có AK rồng xanh hơi phí Ôi rồi em định quay gọi là AK rồng xanh lâu lắm rồi nè Nhưng mà cái mình nói thiệt với các bạn luôn là cái đợt đó mình đã định quay AK rồng xanh rồi Nhưng mà kiểu mình cảm giác lười ấy Thật sự luôn là mình cảm giác lười ấy, Tại vì cái thời đó là cái thời mà mình vẫn còn chưa có quan tâm tới Free Fire lắm Mình cứ nghĩ ừ làm cho vui rồi còn bây giờ mà nhắc lại Akaram xanh thì mình kiểu cũng cảm giác hơi tiếc anh em à hơi tiếc bởi vì đợt đó mình không lấy anh em biết ôm chơi với cai là không nên mua mũ tại vì nó có bắn ngay đầu đâu <laughs> cái... đau rồi đau đắt quá rồi nói chuyện đắt quá mày khi không được anh em à phải thề luôn á mình ôi ơi, pha đó tôi không bật khi được Trời ơi Ê, Cai ơi Cai ơi, hình như là ăn mì cay đúng không em? Ờ, ăn mì cay á <laughs> Mình sẽ lên phòng cai, mình cơm cai, mì cay <laughs> Trời ơi, mình đã biết được là tương lai của cái kèo này sẽ thua rồi các bạn à Nhưng mà mình gáy hay căng các bạn ơi Ăn đi Thôi thì uh, đây là mì cây các bạn à Đây à, Trước khi uh, gọi là ăn thì bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn Đây chính là gọi là mì cây gọi là Hàn Quốc Sayam và đây không phải là một video quảng cáo nha anh em. Đó, đây là mà mì cây Sayam mình Rô có muốn ăn thử không? Thôi thực ra là hồi xưa nói thiệt với anh em luôn là tôi với rô còn làm thêm nhiều cái thử thách nó còn bá đạo nữa ví dụ như là tao nhớ nhất là cái quả kèo mì cây trà, trà sữa. mì cây trà sữa các bạn hồi xưa tôi còn làm mì cây trà sữa nữa mà cho nên là mấy cái mì cây này nhầm nhò gì nhưng mà anh em biết cay. là bây giờ 5 giờ sáng rồi các bạn à, mình buồn ngủ buồn ngủ nhiều thôi sao vẫn cố gắng thực hiện thử thách này nhá Ăn miếng rồi đúng không? Không ăn hết chứ Hết luôn hả? Ừ Ai ăn miếng bạn Bạn bắt đầu hay nói tê tê rồi các bạn ơi <laughs> Ờ, ờ, ờ. Không ờ. hết cay không? À, sao hết cay? Ngốm hốc một lượt vô Ngốm hết một lượt vô hết cay Ừ nhà hợp lý nha Ừ, ở đây Ờ, không tính là mì này cũng không nhiều lắm anh em ơi Nói chỉ có tầm nhiêu đây thôi Ngốm hết vô, hết vô Hết luôn nha Tầm hai lần rồi hết mà Hết luôn Ê mắc ngạn đó ba Không ngạn đâu Tầm hai lần hết Chia ra hai khúc hai lần hai khúc nha Ok chơi hết luôn nha mọi người dạ. Đó Oh. Oh. Oh. À, à, nó cay vãi rồi các bạn ơi cho em à, cho nước đây hết nước rồi không không à. nước không cho nước à. cay vẫn rồi thề còn như đây mọi người cây quá thể uống vô mới đúng mà cay quá các bạn hãy uống Yomot nha các bạn à, ngoài ra thì là uh, à, FIFA thì có sự kiện cùng với Yomot nên là các bạn đừng quên gọi là quay vòng quay uh, Yomot nha mọi người đây không phải là video quảng cáo à. rồi hết rồi uống luôn hết rồi hết rồi uống luôn uống cái này hết cây uống này đỡ cây uống này đỡ cây ừ. ôi cái này ngon nha uống như là đỡ cây luôn nè các bạn ơi wow thì ra đây chính là vô mốt hương cam nè Ờ. như trong dưa muối có thành phần là sữa đâm ra là nó sẽ giải cây ừ đúng rồi hình như trong đây ôi cái này hình như là mình thấy có bán ở ngoài siêu cây rất là nhiều quá bạn nếu mà bạn nào mà muốn mua thì, mua thì có thể các bạn mua uống à mới mua sữa cây xong thấy bán sữa cây có nhiều ờ à, trời cay yeah.